tám á Em hai lẻ chín á Em hai lẻ năm hai lẻ năm á hai lẻ chín Thích lừa đúng không? Em hai lẻ chín em không lên đây một mình đâu anh ạ à. Em đi một mình á? hai lẻ năm vâng. lên đây một mình Vâng Thế ai, ai ngồi cạnh đây? À không, có phải người quen à? Ảo À đi một mình thật à? Tí nữa nhá Cây okay. Em đúng hay lẻ năm đúng không? Thích một anh như nào? bà có chim đại bàng được không phong cách của ờ, người yêu em là phải cao và mặc phong cách đôn chỉ và mặc phong cách đôn chỉ đôn chỉ cao và phong cách đôn chỉ tít thề với thằng quạ em em anh mời vào đầu tiên đi vào đây vào luôn nhanh lên đi vào đây đi vào đây đi vào đây đôi này hấp dẫn này thật là tuyệt vời giới thiệu đi nào Em tên là Linh, em 2005, em đến từ Hải Phòng Linh 2005 đến từ Hải Phòng Làm gì đấy dạ. Ôi, ai ứng cử em em này Ôi, tôi đang rất là ước mơ được ghép cho một đôi đôn chề Em thích người như nào bé? Ờ, cao hơn em và phong cách đôn chề đẹp mặt đẹp trai phong cách đôn chề mặt đẹp trai vào đi làm gì ai đôn chề vào đi vào luôn nhanh một hai ba rồi em thấy ông nhiều người ứng cử lắm tiếp nào Ê, hay quá tiếp nào Ui, cái số này nó mà lên thì cứ gọi là viral luôn đúng đúng không đúng anh đã rất là ước mơ mà anh thấy anh đã nói là anh sẽ phải ghép bằng được cho một đôi nào đấy một là dân tổ hai là đôn trề lên em dân tổ anh em dân tổ á ui vâng, vâng. kinh thật tiếp nào tiếp tiếp tiếp tiếp ôi rồi nào ở đây ai phong cách đôn trẻ dân tổ thì vào đâu đâu đâu nào thì vào đi sân bay áo gucci gang này còn gì nữa giày gucci luôn rồi trời ơi số này hấp dẫn đấy thích đấy đâu đôn trẻ đây á dân đôn trẻ ra sân bay này em ơi milano được không milano được không bắt buộc phải đôn trẻ à đúng rồi <laughs> được được được anh này gucci được đấy vào đi còn gì vào đi còn ngại đâu còn ai nữa tiếp này đang bỏ khẩu trang ra đi các bạn ơi em ơi em đừng lui xuống đây em có thấy rằng ấy cái sự thu hút của em nó đang làm cho cả cái phố đi bộ này nó đúng, nóng đúng. lên ạ <laughs> em thích cái anh mặc áo kiểu như nào đại bàng hôm nay không thấy các bạn nào nhỉ hôm qua mình thấy rất nhiều đại bàng em thì uh, thích mặc áo đôn chề hoặc là áo giống em ok à giống em là áo gucci à chứ anh à đôn chề à gì gì ở quên anh xin lỗi nào còn ông nào nữa không niêm bạn niêm bạn rồi tiếp nào lui ấy cho lấy ra còn đi xem em em đưa cái túi lui vào tông cho bạn đi theo rồi các bạn chuẩn bị cho em một tư tiếp nào ai nữa ai nữa ai nữa ai nữa đâu anh nào vi hoàng đi ạ các bạn rồi ra bên tay trái đi ạ quả Gucci đen nào à Gucci đen này không vào em ơi các bạn ơi các bạn dồn sang bên tay trái giúp yêu hoàng một bước đây là kỷ lục của ghép đôi đúng không dân bay các dân bay ấy bây giờ nhá tôi bật nhà các ông múa quạt em thấy ai múa đẹp thì em bật vào luôn khỏi giới thiệu được không được không các bạn ơi phải gì mà phải gì mà các dân chơi hay rồi tôi sẽ không biết mấy đoạn này ngồi bên đi bên đi anh ơi bắt em được wifi rồi đây là một trong những cái số kỷ lục của SBS về 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Vừa lúc này có hai bạn đi ra đúng không? Đúng, đúng Vị đây nhảy cùng các bạn này đi cho các bạn này có tinh thần anh anh anh anh anh bạn nữ ôi Ôi. ok ok ok vui không mọi người vui mà vỗ tay đi à mọi người cho một tràng vỗ tay dành cho các dancer rồi ok em ơi giờ em quyết định được chưa ôi đây là một trong những cái kỷ lục của chúng tôi đấy em đứng lên chúng cái đấy. ok xin mời các bạn đằng sau quay ạ các bạn đang xem kết quả sổ số miền Bắc được chúng tôi cập nhật chiều ngày hôm nay. Chúc bạn đang xem sổ số miền Bắc của mình. Và khi nào anh đến 3 2 1, em đồng ý chọn ai thì em chạy đến và kéo tay vào đây cho anh nhá. Ok. ơi Đây em biết nhảy cái bài mà đẩy view cho anh em không Ok nhưng mà anh thấy em nhiệt tình nhất Dám nhảy lên với bạn nữ Ok Bây giờ mình ghép đôi nhá Ok rồi bây giờ Theo format của chương trình lần đầu tiên Gặp nhau các bạn chưa biết nhiều về nhau đúng không? Đúng, đúng. Mình sẽ phải thả thính đối phương bằng phong cách đôn chề Bây giờ để bạn nữ chủ động Vì em vừa dùng chủ động rồi Bây giờ để bạn nữ chủ động trước Một câu thính, một lời nói và một hành động nhảy được Hay là bằng hành động được không? Ok Ôi, ôi, em nhanh quá Em vã à Nhanh quá đấy Để 2 năm Để 2 năm, ui rồi Em sao? Dạ. Đến lượt em rồi đấy, thả tính đấy à, Anh sẽ cho em vay nặng lãi Hạnh phúc, em có thể trả bằng trái tim em Ôi trời ơi Ok không? Em ok không? Ok không? Rồi ôi cho vay à, nhà cho vay à, cho nhà làm họ à hay sao? Không, em không bốc họ à, <laughs> à bác em chưa bốc họ, thế nhà em có bốc họ không? Ờ, nhà em thì không bốc nhưng bác em là tài Khi chưa nghe câu vừa rồi của bạn nào? Em sẽ chỉ hôn vào má Vấn đề là bạn nam không muốn cho hôn, không phải bạn nữ Mọi người hiểu không ạ? Bây giờ bây giờ bạn chủ động thể hiện tình cảm với bạn nữ đi Tôi sẽ không để bạn nữ chủ động nữa Ok Rồi mình quyết định luôn đi Đôi này quyết định luôn cho nòng nhá Xin mời hai bạn đằng sau quay Đừng cách nhau ra một tí em ạ Rồi ok stop Đồng ý đi quay lại Còn nếu không đồng ý thì đi nào